Ok, lô xin chào các bạn, chào mừng các bạn đang đến với channel của mình Channel LCS 12 Gaming um, Hiện tại là mình sẽ phải đi với ông Khan để uh, đến một cái uh, trạm bị nguyền rủa à, Đi theo thôi Chúng ta tiếp tục với tập ngày hôm nay Và hành trình đến uh, Đến uh, Polish của chúng ta vẫn còn xa lắm closer to the tubes and listen. Just don't stay for too long. Some say it's the voice of the tunnels. Others consider it to be a form of psychic influence. I know this tunnel. Có vẻ như ờ, quá nhiều oán khí ở ờ, bây giờ ở những nơi như thế này Tại vì ờ, do chết chùm mà Nhiều người chết bất đắc kỳ tử tập thể cho nên là có quá nhiều oán khí Dẫn đến việc là chúng ta Có thể là nghe được những âm thanh như thế này Please, and look forward. I don't think the word who. We need to go around it. Don't touch the silhouettes. Đây, có phụ nữ cả đàn ông rồi. Ơ. À. What the heck? Đoạn này phải chạy à? Tự nhiên mình lại bị vồ chết ta. ảo ta Là sao ta Đoạn đấy mình phải qua thật một cách thật là nhanh à Ờ qua khỏi rồi Một cú lừa Một cú lừa À đâu không chưa chưa chưa qua khỏi. Đây đây đây đây đây, đây. Hãy giữ cho đèn của cậu sáng Là sao Freeze and look forward We need to go don't Có ai ở trên đấy Sợ có bóng ai Đu. À cái bóng đấy là của bà này. À? Thì cho ông này đi trước rồi. Rồi, vừa nãy mình mình mình mình đi trước theo mình mình mình dẹo rồi. Ơ kìa Từ từ Là như thế nào Lại bị bắt chết rồi Cẩn thận đấy, đây là một đường hầm nguy hiểm Hãy giữ đèn của cậu sáng bạn tôi Còn chúng ta sẽ ở đây, đây mãi mãi Vẫn bật đèn các thứ mà Không được adu à, Không thể chạy nhanh được Bắt buộc phải đi chậm Giữ đèn của cậu sáng là làm kiểu gì? Làm kiểu gì để đèn cậu sáng? Đi trước đi. Thấy thấy thấy thấy cái màu trắng đấy phải lùi lại à? hay giữ đèn của cậu sáng là như thế nào ta Concentrate Đủ Né mấy này à Đủ Được rồi, được Mình phải né mấy cái flash kia Ok đấy Không không, được nhìn vào mấy mấy cái trắng Ôi đốt đi đâu này lắc đầu như là chân ái thôi Adu à, Adu, yêu quái Nghe rợn tóc gái vậy Rồi luôn bố mới biết cao tơ mày rồi man. Move aside, Artyom. cách lặp đi lặp lại kể theo may mắn bước vào đây tưởng là một phần trong quá khứ ấy ok không biết tránh là sẽ bỏ mạng hết thế thì bố mày leo lên đây thôi thế thì bố mày đi đi cạnh đường thôi thì sợ vãi gần nồi đâu đường hầm trông ghê rợn vậy Please, and look forward. à? Trận chiến ác liệt. À, bọn này bắn nhau rồi. Follow Ok, tôi sẽ đi theo ông. Đi đi. ông này ấy ông này niệm ông này niệm ông này niệm ông này niệm ông này niệm ông này niệm ông này niệm ông này niệm ông này niệm ông này niệm ông này niệm ông này niệm ông này niệm ông này niệm ông này niệm đừng làm gì tôi ông này niệm ông này niệm ông này đang niệm ông này đang niệm ông này đang niệm ông này đang niệm rồi đi qua khỏi ngay I'd rather that remained a secret. This is personal, my friend đường hầm kinh vãi bìu I was with them when they died. Only I survived. Niệm tiếp đi. Niệm tiếp đi đại ca. that the devastation we brought upon ourselves was complete. Heaven, hell and purgatory were atomized as well. So when the soul leaves the body, it has nowhere to Bắt đầu vào đây bắt đầu có mấy cái giả tưởng đấy. A harsh, but not undeserved atonement for our sins, wouldn't you agree? Ôi, mày con chuột béo ấy đây chuẩn bị chiến đấu rồi Con chuột béo Không nhặt được cái gì nữa Rồi, tình hình có khi đồ đạc mình đầy đủ mình cũng không không cần nhà gì đâu, đi theo ông này thôi Sợ với Bill Những cây nấm này đột biến hết rồi nhấm nhấm phóng xạ đột biến thành nấm xanh hết rồi Mẹ quá, con, con đèn của mình chậm tra chậm chờn ạ Ok, tập trung này Vẫn đang tập trung tìm đồ đây men Tiểu liên phế thực sự ạ Bắn cả băng đéo chết Chỉ bắn bắn người là rồi đó Let's go. Còn thể tao tăng cơ vậy Concentrate. Đi bên nào đây? Trên này có gì không? Không có gì cả. Khẩu này cầm một tay cũng hoành tráng đấy chứ. Sao bị đi đi bị slow vậy? You can feel it coming, I see. That's a rare talent. You should use it. Don't move. Don't move. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh. À, nhúc nhích là nó sẽ tấn công à? Đừng yên luôn. Gọi là dị thể thằng này bị tấn công một lần còn gì nữa Có đoàn tàu đi qua À con này À con này tấn công mấy mấy mấy con ấy kia Tượng nguy hiểm đúng không? Không ác hơn Như thế nào nhỉ? Con ngọn lửa đâu? để có hay suy nghĩ thấu, thấu cảm hơn mọi thứ trước khi đưa ra nhận định của mình Ồ, oh, mình đang mình vẫn đang dùng mặt nạ à? Vãi biểu Thở tụt cực quần luôn Ta có thể quay vào trong kia để tìm một số thứ được không? Ah, ông này đỉnh vậy, bắn chết phát, bắn phát chết hai con luôn. xong Wow, ông an đỉnh quá đấy à, à, à, đâu đâu đâu đâu đâu Ôi xong rồi 이제 이 tưởng chết rồi ạ có cái quần què con kia ở đằng sau diệt cho ạ. So that's how it goes. A live demonstration. Rồi, tao đi. Hết sạch đạn rồi đấy. Tí nữa đánh tay bo đấy. Sao ta không đi vào đây? Trong này có quần què gì ấy? Con nấm sáng này à? Không có gì đặc biệt hơn à? chiếc xe đây rồi Ôi, xe chạy bằng máy luôn Ngon luôn Rồi, con kiến chạy đi trước rồi À, đây gọi là trạm vĩnh huyền rùa, à? Chúng ta sẽ tới trạm vĩnh huyền À, chưa tới Tấn công không ngừng Hầu hết mọi người đều bỏ trạm Ok Trên đường là không phải chiến đấu là ok rồi The name was no accident. Its people were locked in an endless war for survival. Khan dẫn tôi vào trạm bị nguyền Cái tên đó không phải ngẫu nhiên Những con người ở đây bị giam cầm trong một cuộc chiến sinh tồn không hồi kết Vãi hần cái The station is under attack again. Let's go, lad. Hết đạn rồi, men. Khan, over here. gọi mình qua đấy làm gì đây đây đây đây đây, đây. ok tiệp đạn nè. Diệt rũ xương đi men Mẹ bắn hết cẩn đạn luôn ạ à. Quăng lưu đạn ở gì nhỉ Chiến đấu không ngừng luôn á Làm sao đủ đạn mà chơi Men Đợi này lâu vãi mồm ok chưa? yeah. đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Cái này, nhìn đi đâu ấy các men thủ đợt này không biết bao nhiêu lâu đây Men Hết chưa men Mẹ ông này ngó ngó nghiêng nghiêng trông mẹ mình như tôn ngộ không vậy Đây rồi Củ này đến chết à Bắn này đến bao giờ? đường lên bên trên mặt đất Wow, thủ đoạn này khá lâu ha Nhào vô Nào sân chơi tiếp theo Hết chưa Vẫn còn này Uầy đánh đến bao giờ Mới xong Đoạn này á hết đạn thôi à ô mày đánh tiếp à đánh bao giờ mới xong cũng phải chạy tụt cả quần luôn cứu cứu cứu cứu cứu mẹ men à, cái thủ này đến chết à ông này ngắm con tường là sao con tường ngu Không ổn rồi Tình hình phải lao lên trên quá à. ấy à đông quá đông quá đông quá đông quá đông quá Giờ vẫn bắn Nữa là ăn cứt à Từ từ nhé Xem cách giải quyết này, Tìm tàn dư của đội Chất nổ và lấy bom Tìm cách Đồ Đúng là phải đi tìm thật Đây đây đây đây đây đây Aduh thấy bom rồi đâu mẹ đạn rồi tìm nhanh nữa phá cửa này á không phải cửa này là cửa mình đến mà Aduh ở đâu hết mẹ số để tìm rồi con đâu có mấy thằng kia để cho mình một mình đi tìm ạ à. đéo hiểu được gì Bọn ấy mình cứ cứ thủ ở đây thôi Cho bọn này bắn hộ là, là đẹp rồi Căn bản bây giờ mình không biết phải làm gì cơ Kẹt cái mẹ ra đây rồi Tìm cách đóng hồng thông khí Phá sập đường hầm Bên trái bằng bom kiểu gì phá kiểu gì mới điều quan trọng ấy đông vãi không đi lên được cái chứ hết mẹ đạn rồi rồi tình hình phải lót chơi lại rồi ờ, phá thông khí phá đâu à? cháy hết rồi đấy con này đẻ ra từ đây này Đéo hiểu phá cái gì ở đâu luôn ạ à. từ tận cái đoạn này á Đi chạy lên kia lấy được can can can xăng kia sau làm gì tiếp theo chưa hiểu luôn gì à tao cắn để cho tao bị cắn thế tìm cách đóng hông không khí bên trái bong bom bố mày chỉ có chạy thôi cứ thằng Ôi nhặt rồi này Nhặt cái can kia rồi này bên này đúng không thì cứ đến đấy nó lại ra một đống này Nhéo ở đây rồi lao vào là được ạ ok ra ngoài thôi bùm ăn cứt luôn rồi ok xong một cái này tìm cách đóng hồng thông khí thông khí ở đâu ta Âm thông khí bên phải à bóng người này Bóng người chặn ở đây này Nghĩa chỗ này sẽ bị kịch thông khí là chỗ đéo nào trên này á Đấy, chắc chắn là trên này rồi là lấy cái gì về về về về về, về khóa mới là điều quan trọng cứu cứu cứu cứu cứu bé cứu bé cứu bé oh, ok ok kìa ơ kìa tôi ra đây lợn này Ở đây rồi Thì ra là Cái bom nó nổ Thì đã xong Ok sập một đường đúng không Ok, sập hết rồi này Ok, ngon rồi Thề cái bọn này chả làm được cái tích sự gì à, đợi mình ạ. À. I won't be going further with you. I'm still needed here. The tunnels have collapsed. If you still want to get to Polis, you'll have to take a detour. You can get to Đạn mình không cấp. And afterwards you will have to go through the stations belonging to the Ô, mấy thằng lính kia đâu hết rồi? Let's move. Lại qua đây lại phải niệm. The smithy is an independent station, so it should problem are another story. They are building a new oh, đạn AK dùng chung với đạn khẩu ấy à? all the lovely police state bonuses, like people informing on their neighbors. At the smithy look for an acquaintance of mine. Andrew the blacksmith. Mention my name. He'll give you a hand. Mẹ ông này như pháp sư ấy nhỉ? Niệm thần chú tí thôi mà mẹ bọn ấy chạy hết ạ. À. Ờ, sao mỗi một đầu A shrine to hope. Even in these times, we can't relinquish the things that make us human. sập bây giờ Tôi làm gì đấy À đây rồi Ngon rồi Đi xuống dưới thôi That's it. Get in. Remember, everything depends on you and you alone. What Until we meet again. À. Goodbye, Artyom. Thế là ông này đưa mình đến chỗ đường tẩu thoát thôi. Vâng ông này ở lại trạm bị nguyền này Trạm Armory ở nơi hết các loại vũ khí từ châu được sản xuất ra Many of the workers settled here. I was looking for Andrew the Smith, ngay bên trên. But he found me first. Sau vụ nổ hạt nhân thì à, nhiều công nhân đã được chuyển xuống định cư ở đây. Tôi đang tìm kiếm Andrew thợ rèn. Ok. Yes, ok baby Và vừa rồi chúng ta đã cùng Khan uh, đi đến uh, trạm bị nguyền Và phá được hai cái đường hầm uh, dẫn đến bọn uh, yêu quái ra đánh và với cuộc chiến không hội kết thì uh, mình bắt đầu mình bị lừa và tốn khá nhiều đạn vào cuộc chiến đó thì uh, sau mới biết là chúng ta phải phá hai cái đường hầm để ờ, chặn không cho bọn quái xâm nhập vào ờ, ờ, nơi đó và hiện tại thì Khan đã cho mình số một cái đường hầm mới và mình đang tự đi đến đang tự đi đến trạm Amory để tìm thợ rèn drill và bắt đầu cuộc hành trình đơn độc của mình thì à, chúng ta sẽ đón xem ở tập tiếp theo còn bây giờ thì à, xin chào tất cả các bạn hẹn gặp lại các bạn ở những à, tập tiếp theo và nhớ để lại cho mình một like và một subscribe kênh để theo dõi series Metro 2033 cũng như là những series game khác Còn bây giờ thì bye bye See you again